Ôi ôi Cho mình với, cho mình mượn với Mẹ sắp về chưa mấy đứa Mẹ, mẹ, mẹ con đi đâu lâu quá vậy Ai ơi chết rồi Lấy lộn gì không Trời ơi Ôi nó thao không Cái này là dầu massage mà con Có phải xà bông đâu cô với lại mẹ của cô ca phải đi mua đồ đi mua đồ ăn ha bây giờ ba bạn ở đây coi coi tiệm cho cô nha ừ. được không ok không ok ok rồi nè kẹo nè bây giờ cuốn ở đây cuốn cuốn ở nhà với chị hai với lại cô ca cuốn coi tiệm cho má mi nha xong rồi lát mó bay về đúng rồi xong rồi về mình đi chơi nha má mi nói nghe nè nếu như mà khách tới gọi đầu á thì bây giờ sao có phải có phải nhận khách vô gọi đầu cho má mi nha tại vì phải có khách thì mình mới có tiền mình đi đi chơi ok cho nên là con phải gọi đầu nhau mami nha hứa không hai phải mami đi ok nè mẹ mỏng đi nha cô ca bye bye nha giờ thì cả ba bạn nhỏ chính thức trở thành những người chủ tạm thời của tiệm spa xinh xắn Nhiệm vụ coi nhà thì không biết có hoàn thành không Nhưng quả nhiên ba bạn nhỏ đã bắt đầu thân nhau hơn rồi là super hero mình có cái này nè mình bay lên nè để xem bộ ba siêu anh hùng này sẽ làm gì khi có khách tới đây Hello Có ở nhà không con? Tiệm này tìm gọi đầu đúng không? Ăn bỏi Tiệm gọi đầu massage Tiệm gọi đầu massage hả? Có ai gọi đầu massage ở đây được không? À, à Nhưng mà khoan đã hình như mình quên điều gì ấy nhỉ nếu như mà khách tới gọi đầu á thì bây giờ sao có phải con phải nhận khách vô gọi đầu cho má mi nha tại vì phải có khách thì mình mới có tiền mình đi đi chơi ok cho nên là con phải gọi đầu nha má mi nha đúng không hai phải má mi đi đã hứa thì phải làm thôi rồi bây giờ tư vấn cho cô tâm đi ở đây mình gọi mình có cái gì con mình có gọi đầu gì gọi đầu massage hả con gọi đầu được đúng không bạn con ghê Bạn con ghê Ủa gì vậy? Bạn con ghê gọi hả? À, bạn con ghê mà Thế là tiệm spa bất ổn chính thức hoạt động Các nhân viên mỗi người một việc cũng khá là chuyên nghiệp ừ. trong khi đó, hai mẹ tử sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đi chợ lại đang khá lúng túng. Ngọc tay nhỏ, nấu canh luôn chị nấu canh. Buổi trưa hả? Buổi trưa mình nấu canh ăn hả? Chị thấy sao? Trăm Ủa cái này bán sao vậy cô? Hợp cảm là ba chục Hợp cẩm là ba chục ngàn một con Tức là xu, củ cải, lộn xù hết Mua hai chục được không cô? Được, mua hai chục được không cái bảy làm Ủa cô, cái này cô bán sao vậy cô? còn ngàn lạng con gái Dạ, một ngàn lạng Mười ngàn cũng luôn Cho con hai lạng Hai lạng đủ Hai lạng đi Chắc chắc vừa à. Hai lạng Biết cho không? Dạ không <laughs> Con ăn không? Ăn à Hai ăn à Dạ Bây giờ mình về mình coi mấy, mấy bạn nhỏ Dạ, ví dụ em có được mở camera lên em coi tụi nhỏ ở ở tiệm không chị Vân Anh? ủa là có gọi chưa định vô rửa ở đây hả sao mà mình làm vậy nè sao mà mình làm vậy nè rồi úp mặt xuống đúng không rồi là không có mặt mặt mặt mặt lẹ mặt nè hai ờ, hai hai cái muốn làm không để cứ làm cái đó cho hay làm cái này nha nằm ngửa vậy đây là nằm sắp vậy nằm sắp để đấm lưng à Chờ <laughs> tội nghiệp con tôi để tôi làm cho bạn làm vậy đi con bắn luôn để con kết ngồi trong cho cái này cũng cuốn nha để có ngồi trong nha hay lấy một ghế nha Trời ơi, mình quấn hụt ấy Rồi đau đây nè Rồi đau đây nè À Bóp đây nè Con vâng bóp đây nè hai bóp đi Hai sợ cô đẹp hơn Bóp đây nè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 và massage Cô khách lắm chuyện này Còn đòi gội đầu nữa mình nè Ngủ quá đi thôi à Ừ Con mời cho mình nè Rồi cảm ơn con Sao mời tới mừng nè Sao mời sẽ nghỉ đi Cô ơi cô cô lấy xà bông Xà bông xà bông Lấy xà bông gội đầu đi Đâu Mình phải lấy xà bông Nè Để cho mình hay lấy xà bông nha Cảm ơn con rất nhiều Xà bông Ơi Xà bông rất nhiều Giờ dạ, xà bông Ừ Sao được, để cho mình Để Ôi ôi rồi nè mấy ơi Dạ ơi, ướt rồi nè Rồi nhanh lên nè, cô còn đi công chuyện đó nè Không giờ phải mình... giải cứu giờ... cô nhỏ đâu mà là giải cứu cô đó đó Giờ mong mỏi được giải cứu cô Cô khách bắt đầu hoang mang với sự bất ổn của tiệm massage bất ổn Mẹ không về cô chết luôn á Tắt nước câu hỏi vậy ờ, cho mình với cho mình mượn với cho mình mượn với mẹ sắp về chưa mấy đứa dạ, mẹ, mẹ mày con đi đâu lâu quá vậy ừ. mẹ đi mua đồ ăn chưa chưa chưa chưa đồ xong rồi xà bông đi xà bông đâu xà bông mới xong rồi mà cái này nè không phải cái nào không phải xà bông cái này mới phải nè bông nè bữa đó đi bữa đó đi ai à, ơi chết đi nó lấy lộn với không? trời ơi ơi nó hùng chết lấy lộn với hùng hết sao nó gọi lộn rồi nữa tới lật màn nữa tới lật màn cho cho cho con xem cái chai con con vừa mới lấy thôi nghe cái mùi nó kỳ kỳ vậy anh là ngã lấy nào trên này hả này là dầu massage mà con Có phải xà bông đâu Tầm này thì sao phân biệt dầu gội với dầu massage hả cô ơi Dạ cái nào vậy ạ Uống rồi uống rồi Trời ơi, trời ơi Tao tắt Ừ. Lau cho cô đi Lau bên đây nè Ướt, ướt, ướt, ướt hết áo bên đây rồi cũng may, hai mẹ xuất hiện giải cứu kịp lúc, không thì tiệm massage sắp kim luôn nhiệm vụ tắm miễn phí. Chị ơi, em đợi chị từ sáng đến giờ. mẹ, con gọi đâu không con? Con đợi cho cô chưa? Ước hết rồi em rồi. Trời ơi, thôi đi ra đi, mami gọi cho. nó mami ra đi ra, nó mami gọi cho. Ra đi ra đi. Trời ơi, trời em sao hỏi nha. Anh ta không nhắn em trước. Ướt hết chân rồi đúng rồi chị ơi. Ướt luôn cái tay nè. Ờ, lách ra để chữa rồi à bữa nay có dịch vụ mới trời ơi hồi nãy cái mấy bạn lấy dầu gì gọi vậy lấy dầu massage hồi nãy gọi rồi đúng không bây giờ ủ xả ha nha ok con gọi đầu được đúng không bạn con ghê, bạn con ghê. ủa gì vậy bạn con ghê gọi hả à. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, tuy có chút cập cập nhưng cả ba bạn nhỏ đã hoàn thành đúng nhiệm vụ thì cũng không kém phần xuất sắc phải không nào?